Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng Vì cả tương lai nên là em xa nợ cưu mang Một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác Hôm nay lên cho anh em một cái micro không dây giá cực kỳ bán bèo có tên là ISK e SM518 Và đây là micro không dây của hãng ISK e SM518 Đó, thì mình cầm nắm rất là nhẹ nhàng ở bên trong ở trên này nó có một cái à, nút nguồn và phía trong này thì mình sẽ à, để pin tiểu trong này ha tiếp theo là nó có sẽ có một cái cục receiver để kết nối với lại sao kẹt như thế này tiếp theo là một cái chống lăn và cuối cùng là một cái dây sạc receiver thì cái micro này dùng để mình livestream và kết hợp với phù hợp tất cả cái sao kẹt mà các bạn đã sử dụng và bây giờ mình sẽ test với sao kẹt icon để cho các bạn nghe âm thanh quả nhiên là ai cũng thế thôi chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoang cái trước mắt lầm than vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng vì cả tương lai nên là em xa nợ cứu mang một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác giờ mang thêm đau thương vì với kẻ phù pha. người muốn kéo ai trong màn đêm tối tâm đồ đầy người muốn tìm gì ai sau đây để gieo cái em đang khóc thân mình em nếu các bạn muốn sở hữu micro và nguyên combo như thế này thì hãy nhấp vào link bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn và hẹn gặp lại.